Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury Và hôm nay Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một chiếc đồng hồ Rolex Daytona 116508 vàng nguyên khối Và bây giờ Kỳ Lân sẽ đắp hộp Wow Ngoài hộp giấy thì bên trong sẽ có một hộp rất chất lượng đến từ hãng Rolex khi chúng ta vừa nắp hộp giấy ra là chúng ta sẽ thấy một cái hộp màu xanh đặc trưng của hãng Rolex và trên cái hộp xanh này có một cái biểu trưng một cái logo rất sang rất quyền lực rất giá trị của hãng Rolex chính là logo này và chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật chính trong chiếc hộp đây là chiếc đồng hồ vàng nguyên khối đến từ thương hiệu hãng đồng hồ Rolex nổi tiếng đình đám trên thế giới về chuyên về đồng hồ cao cấp luxury Chiếc đồng hồ Rolex này là một trong những phiên bản rất là đẹp Bên trong hộp thì sẽ có sổ, thẻ Chiếc đồng hồ này là model là 116508 số series ở bên dưới Và thông tin ngày tháng năm sản xuất 2022 Đây là chiếc thẻ quyền lực của chiếc đồng hồ Rolex này Và cũng là chiếc thẻ quyền lực của hãng đồng hồ Rolex 116508 và năm là 2022 Kỳ Lân sẽ để chiếc đồng hồ Patek Philippe của Kỳ Lân đang đeo ở đây và Kỳ Lân sẽ thử test đeo vào đó chiếc đồng hồ Rolex 116508 Wow, quá tuyệt vời, quá đẹp Mặt màu đen Còn nguyên siêu Mới 100% chính hãng Rolex tại Kỳ Lân Luxury Và khi quý khách có nhu cầu mua những chiếc đồng hồ Rolex chính hãng, hãy liên hệ với Kỳ Lăng Luxury để đặt cho mình những sản phẩm đồng hồ Rolex ưng ý. Và Kỳ Lăng là đơn vị chuyên tất cả những sản phẩm đồng hồ cao cấp chính hãng và nguyên bản, nguyên dinh sưu tầm. Đặc biệt là các đồng hồ new từ các hãng Hublot, Rolex, Patek Philippe à, hoặc là những chiếc đồng hồ chính hãng từ các hãng lớn này là những chiếc đồng hồ Line New. Nói chung là khi quý khách có nhu cầu mua những sản phẩm đồng hồ chính hãng